Mai này chẳng còn bên nhau Năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những khát khao Thanh xuân gửi lại nơi trời cao Ngày vui ngọt ngào sao chơi bay Đường đi gầm gánh ở muôn nơi Bạn theo từng kỷ niệm ấy nói nhớ bay còn với đây Từng tiếng la rơi nơi sân trường Đổ vui dây đang vương vương giờ ba đêm môi đưa xe một phương Ngây thơ vô vơ bấy lâu Nhưng rồi cũng chẳng còn đâu Mà này muốn ở bên cạnh nhau như lúc đầu vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba cuộc đời trên vai tôi cứ bông kia về tương lai bài này chẳng quan đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua lưu giữ những khát khao thanh xuân gửi lại nơi trời cao ngày vui ngọt ngào sao sau nắng kia có phai ngày mai bạn ơi đừng quên ta đùa vui một lần rồi chia xa phượng rơi màu hạ đi nắng qua in sau nụ cười ngày ấy cánh nhau vẫn mơ gắn lại sau Từ tiếng nói ấy đã đi cùng ta qua mỗi ngày Thời gian lơ lây đi rồi tìm đâu Để đôi tay ta cô với níu lấy Tháng năm mộng mơ ở nơi đây Phút xe cạnh nhau như hôm nay chẳng còn đâu Vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa Lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời Từng chiều gióng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba Cuộc đời trên vai thôi cứ bước tiếp về tương lai Mai này chẳng còn đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những chẳng còn bên nhau năm tháng cứ thế trôi qua sâu nắng kia có phai ngày mai bạn ơi đừng quên ta đùa vui một lần rồi chia ra phượng rơi màu hạ đi ngang qua in sau nụ cười ngày Mai này chẳng còn bên nhau Năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những khát khao Thanh xuân gửi lại nơi trời cao Ngày vui ngọt ngào sao chơi bay Đường đi gầm gánh ở muôn nơi Vãng theo từng kỷ niệm ấy nói nhớ bay còn với đây Từng tiếng la rơi nơi sân trường độ vui Dây nắng vương vương giờ mai đêm môi đưa xe mất phương lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia xa lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng vòng ba cuộc đời trên vai tôi cứ bước tia về tương lai mai này chẳng còn đến nhau năm tháng cứ thế trôi qua lưu giữ những khát khao thanh xuân gửi lại nơi trời cao ngày vui ngọt ngào sao trời bay đừng đi gầm gánh ở mỗi nơi mang theo từng kỷ niệm ấy nỗi nhớ bay còn với đây mai này chẳng còn bên nhau năm tháng cứ thế trôi ăn vâng, kia có phải ngày mai bạn ơi đừng quên ta đùa vui một lần rồi chia xa phượng rơi màu hạ đi nắng qua in sau đường cười ngày ấy cánh nhau vẫn ngơ gắn lại sau Từ tiếng nói ấy đã đi cùng ta qua mỗi ngày Thời gian lơ lây đi rồi tìm đâu Để đôi tay ta cố với níu lấy Tháng năm mộng mơ ở nơi đây phút xe cạnh nhau như hôm nay Chẳng còn đâu Vài lần vội vã ta chẳng nhớ rằng hôm nay sẽ chia ra Lặng thầm nhìn nhau trong tim mang bao nghẹn ngào không muốn rời Từng chiều dòng ra đã bỏ quê đi ngày tháng phòng ba Cuộc đời trên vai thôi cứ bước tiếp về tương lai Mai này chẳng còn đến nhau Năm tháng cứ thế trôi qua Lưu giữ những sao nụ cười ngày ấy thành nhau vẫn mơ gắm lại sao